một trải nghiệm của bản thân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân tích trả lời câu hỏi đầu tiên. Ngôi kể trong bài viết trên là ngôi thứ mấy? Chúng ta thấy là ngôi kể là ngôi thứ nhất, người viết xưng tôi. Câu 2. Người viết chia sẻ trải nghiệm gì? Nêu những sự việc chính và chỉ ra trình tự của những sự việc ấy. Chúng ta trả lời, người viết chia sẻ trải nghiệm về một chuyến đi, kể về sự việc chuyến tham quan đến bản Cát Cát, các sự việc được kể theo trình tự thời gian. Buổi sáng di chuyển từ thị xã Sapa đến bản Cát Cát. Gia đình có một ngày vui chơi và khám phá bản Cát Cát. Chiều lạnh, cả nhà cùng quay trở về. Câu 3. Người viết đã thể hiện cảm xúc bằng những câu văn, chi tiết nào, từ đó cho biết chúng ta có thể dùng những cách nào để thể hiện cảm xúc đối với sự việc được kể. Chúng ta trả lời, người viết đã thể hiện cảm xúc qua những câu văn như Đối với tôi, đây là một chuyến đi đáng nhớ. Mọi thứ thật lạ lẫm, thú vị. Suối nước trong veo đem đến cho tôi cảm giác thật thư thái, dễ chịu. Thật là một bản nhạc êm đềm của thiên nhiên. Tôi đã có những khoảnh khắc đầy niềm vui, tiếng cười. Lòng tôi đầy tiếc nuối. Tôi nhớ, tôi nhớ, tôi càng thêm yêu đất nước mình nước nhé Câu 4. Những trải nghiệm đó có ý nghĩa như thế nào đối với tâm hồn của người viết? Ta trả lời, những trải nghiệm đó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tâm hồn người viết, giúp người viết có tâm hồn phong phú hơn, yêu thiên nhiên, con người và đất nước mình hơn, cảm nhận thấy những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống, 5. Em học được điều gì từ cách kể về một trải nghiệm của bản thân? Với câu 5 này thì mỗi một em sẽ có một cái à, bài học rút ra được riêng. Tuy nhiên chúng ta nên bám vào cái nội dung chính như sau. À, học được thứ nhất là dùng ngôi thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm của bản thân sắp xếp các sự việc theo trình tự hợp lý kết hợp kể tả và thể hiện cảm xúc của người kể đối với sự việc nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân. Bài viết đảm bảo bố cục, mở bài, giới thiệu được trải nghiệm. Thân bài là trình bày diễn biến của sự việc và cảm xúc của bản thân đối với trải nghiệm. Kết bài nêu được ý nghĩa của trải nghiệm đối với người viết và đây cũng chính là cái nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Đấy. Yêu cầu chung đấy là dùng ngôi thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm của bản thân sắp xếp các sự việc theo trình tự hợp lý, giống như câu 5 chúng ta đã viết. Kết hợp kể tả và thể hiện cảm xúc của người kể đối với sự việc. Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân và đảm bảo bố cục 3 phần mở bài, thân bài và kết bài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành viết đề bài viết bài văn khoảng 400 chữ, kể lại một trải nghiệm giúp cho tâm hồn em trở nên phong phú hơn. Trải nghiệm về một chuyến đi tham quan đúng không nhỉ? Thế rồi thì chúng ta có thể có một số những cái trải nghiệm về các buổi tự thì à, từ thiện đúng không nhỉ? Thế rồi thì một số những cái buổi à, văn nghệ mà chúng ta có tham gia. Để viết được thì chúng ta thực hiện bước 1 là chọn đề tài cho bài kể lại một trải nghiệm. Chọn đề tài mà bài viết hướng đến, một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân, qua đó giúp nuôi dưỡng tâm hồn thêm phong phú. Để xác định đúng yêu cầu đề bài, em có thể hồi tưởng lại những hoạt động, kỷ niệm giúp tâm hồn em trở nên phong phú hơn. Ví dụ, một chuyến đi đáng nhớ đến vùng đất mới, một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em tham dự, một buổi tham quan triển lãm nghệ thuật mà em ấn tượng, một hoạt động thiện nguyện cộng đồng em tham gia. Sau khi đã lựa chọn đề tài xong rồi, chúng ta sẽ đi thu thập tư liệu. Em hãy tìm tư liệu cho bài viết bằng một số cách sau. Nhớ lại sự việc trải nghiệm đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Đọc lại các văn bản đọc hiểu bài 9 để học các cách tác giả kể trải nghiệm của họ. Tìm lại những hình ảnh đã lưu giữ có liên quan đến trải nghiệm em sắp kể để khơi gợi cảm xúc. Bước 2 là tìm ý và lập dàn ý. Ý tưởng về bài viết kể lại một trải nghiệm giúp nuôi dưỡng tâm hồn đối tượng hoặc thời gian nơi trốn tôi đã đến trải nghiệm. Tôi đã trải nghiệm cùng với ai, những sự việc chính xảy ra trong hành trình trải nghiệm, cảm xúc, tình cảm của tôi lúc trải nghiệm hoặc kỷ niệm sâu sắc nhất. Tâm hồn tôi được nuôi dưỡng như thế nào sau trải nghiệm? Chúng ta sẽ điền vào phiếu tìm ý này nhé. Sau đó thì chúng ta lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo bố cục 3 phần gồm mở bài, dùng ngôi thứ nhất để kể, giới thiệu sơ lược về trải nghiệm, dẫn dắt chuyển ý, gợi sự tò mò hấp dẫn với người đọc. Thân bài kể lại diễn biến của câu chuyện theo trình tự nhất định, trình tự thời gian, không gian, các sự việc đã sắp xếp theo trình tự hợp lý chưa, làm nổi bật nhân vật, sự việc chính. Kết bài, nêu cảm nghĩ về câu chuyện vừa kể, rút ra bài học ý nghĩa cho bản thân nếu có. Bước 3 là chúng ta viết và bước 4 chúng ta sẽ kiểm tra chỉnh sửa bài viết theo cái bảng kiểm về mở bài, thân bài, kết bài. Xem là đạt hay chưa đạt chúng ta tích vào. Ví dụ chúng ta kể về chuyến đi từ thiện đáng nhớ. Bước 1 là chuẩn bị trước khi viết. Đọc và xác định yêu cầu đề bài, lựa chọn trải nghiệm mà em có ấn tượng sâu sắc về một chuyến đi, chuyến từ thiện ở vùng cao do trường tổ chức. Nhớ lại các chi tiết về chuyến đi, công việc chuẩn bị quà từ thiện, quang cảnh trên đường đi, quang cảnh nơi đến, diễn biến buổi trao quà từ thiện, thầy cô, học sinh phát biểu, văn nghệ. Cảm xúc suy nghĩ của em sau chuyến đi từ thiện tìm các tư liệu, tranh ảnh liên quan để minh họa cho chuyến đi, nếu thấy cần thiết, có thể xem lại ảnh chụp về chuyến đi để lấy thêm tư liệu, khơi gợi cảm xúc. Sau đó chúng ta sẽ tìm ý, chúng ta trả lời câu hỏi chuyến đi đáng nhớ nhất là gì, xảy ra khi nào. Trả lời chuyến từ thiện trường tiểu học Phìn Ngan, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Chuyến đi diễn ra vào dịp cuối tháng 12 dương lịch khi vừa thi hết học kỳ. Những ai có liên quan đến chuyến đi đó, họ đã nói và làm gì? Các trả lời là các thầy cô, nhà trường và đại diện của học sinh. Thầy hiệu trưởng đã phát động hoạt động từ thiện ủng hộ học sinh vùng sâu, vùng xa ngay từ đầu năm học, được giáo viên chủ nhiệm và các học sinh các lớp hưởng ứng nhiệt tình. Trường còn kêu gọi được một số mạnh thường quân ủng hộ từ thiện. Khi đã quyên góp được số lượng quà và tiền từ thiện nhất định, giáo viên và học sinh của trường tổ chức chuyến đi trao tận tay các em học sinh vùng cao. Câu hỏi tiếp, điều gì đã diễn ra theo thứ tự thế nào? Tôi trả lời, từ 18 giờ tối thứ bảy mọi người tập trung tại trường để lên xe, Quang cảnh trên đường đi, đến nơi từ thiện lúc 7 giờ sáng chủ nhật. Mọi người khiêng đồ từ thiện vào khu vực trường tiểu học Phìn Ngan, Bát Sát, Nào Cai, tổ chức giao lưu, tặng quà, ăn bữa cơm đơn sơ cùng giáo viên và học sinh nhà trường, chào từ biệt ra về. Trả lời câu hỏi tiếp theo, sự việc nào là ấn tượng nhất, vì sao? Trả lời, hình ảnh một vài em nhỏ chân không đi dép giữa mùa đông lạnh, phát biểu của cô giáo ở dưới xuôi lên công tác tại điểm trường đã 5 năm qua. Câu hỏi tiếp, cảm xúc của em như thế nào khi chuyến đi diễn ra và khi kể lại chuyến đi? Ta trả lời, cảm nhận được những khó khăn thiếu thốn của thầy và trò vùng cao. Sau chuyến đi mọi người trở về nhà, tuy hơi mệt nhưng ai nấy đều thấy chuyến đi rất ý nghĩa. Mong muốn sẽ được tham gia nhiều chuyến đi từ thiện khác, giúp đỡ được thêm nhiều số phận thiệt thòi. Sau khi tìm ý xong ta sẽ lập giản ý, mở bài giới thiệu chung về chuyến đi từ thiện mục đích của chuyến đi được tổ chức vào thời gian nào, ở đâu, những ai tham gia. Thân bài tường thuật lại diễn biến của chuyến đi từ thiện, các việc làm cụ thể, khâu lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi, diễn biến buổi từ thiện, đại biểu các trường phát biểu, trao quả từ thiện, giao lưu văn nghệ đến đại biểu nhé. Kết quả, thái độ, tình cảm của những người tham gia. Kết bài, cảm nghĩ của em hiểu sâu thêm ý nghĩa của câu tục ngữ lá lành đùm lá rách, nâng cao ý thức tương thân tương ái, tự giác giúp đỡ những người bất hạnh. Và đây là bài viết tham khảo. Chúng ta viết lại từ giản ý chi tiết. Đoạn này là mở bài nhé. Đây là thân bài. Đoạn 1 của thân bài. Đoạn 2 của thân bài đoạn 3 của thân bài đoạn 4 của thân bài đoạn 5 của thân bài và đây là kết bài đoạn cuối cùng là đoạn kết bài các em tham khảo nhé cô không đọc nữa vì bài này cô cũng chỉ tham khảo từ giáo án của đồng nghiệp thôi chứ cô cũng không tự viết bài tham khảo số 2 à, à, chúng ta à, bài tham khảo này là viết một chuyến về quê ngoại trải nghiệm về một chuyến đi về quê ngoại đây là bài viết chi tiết rồi còn nếu như chúng ta à, muốn lập dàn ý tìm ý thì chúng ta sẽ dựa vào bài viết chi tiết này chúng ta làm cũng được làm cái tìm ý lập dàn ý vì bài viết chi tiết là bài hoàn thiện cuối cùng rồi ở bộ sách à, cánh diều và bộ sách kết nối chi thức với cuộc sống cô cũng giới thiệu với các em à, một à, bài văn ờ, về trải nghiệm của bản thân nhưng không phải là cô tham khảo mà là cô tự viết một à, trải nghiệm là đi tham quan một vùng rươi và cái và một trải nghiệm là đi tham quan một lễ hội thế còn ở đây thì cô giới thiệu luôn với các em hai bài cô đều tham khảo